Thôi vô nè, vô. một phút 30 giây vô. Trời không thấy ai luôn. ba ông già, ba ông già ngáo. Chưa thấy được nào hết. <laughs> Chưa thấy được nào hết. Đó mà. Đại khái may đánh xong tuyển sát thủ nhưng mà chưa có ờ, lịch xếp đội hình. Tối nay chắc tối này bóc thăm rồi này. Tối này bóc thăm. Ừ. Ờ, mình mình đánh ờ, server đây trước xong rồi đánh ờ, kiểu là bốn đội có đi liên server đúng không đúng rồi đúng không, không. đây đây đây là cuộc mùa giải trước mùa giải trước anh anh mới khải đi này vợ công được một f tám f tám con chín có lịch này anh có lịch mai mà 18 đánh mà 18 đánh nè ừ. rồi chắc tối nay bốc thăm chắc tối nay bốc thăm chưa có lịch bốc thăm thôi 18 đánh nè ừ. xong đến 19 đánh nè thôi đánh hai ngày thôi 18 19 là xong luôn á hai ngày thôi ừ. có lịch ờ, có lịch bốc thăm xong thì sang anh em mình tính mặc đồ nhá đúng rồi <coughs> hôm ý giờ nhất là chưa có ăn bang ừ chưa ăn bang chọc có ăn bang cũng đường môn ngon lại ngon mình mà có ăn ba môn bí rồi thì ngon coi như là mẹ cực chắc về cực chắc luôn đánh không sợ luôn không sợ thiên bang giết là được à một phút chứ còn hồi đó xếp năm hành thì phòng thủ nó cũng hơi thấp với năm còn một à. nếu mà vào bán kết chung kết thì mà gặp thiên vương thì khải tính đạp hạt quên một mình rượu ngon rồi nhỏ mình máu nhỏ mình máu rồi và kẹo một ra một tên mình rồi có đội đào tươi võ gia tony tèo mấy cái đội hot hot gặp đánh những máy này một một đa số gặp cờ lon khá là nhiều một đội đào tươi thua à, tèo còn <laughs> một trận cuối cùng ạ à. <laughs> bốn trận rồi ừ mình hên quá mình mới có một trận thôi của lên <coughs> top bốn rồi giờ phải bắt được cái thằng uh, ờ, tem uh, ờ, kỹ sư đọc thiên giới chị đại này nó chưa bắt được thằng nào nha <laughs> phải gặp lại mình chính lại mình phải bắt được bắt được à, tiếp tục chờ đợi dân khác thôi vô một phút rưỡi vô vô thằng nhân con dài vô đi vô vô vô nam hành thủy mua ừ. nguyên nhà đầu nam hành thủy luôn rồi tiếp tục chọn tiếp theo lên top 4 rồi ngày đã ngày đầu tiên thấy nó đang là ngày đầu tiên đánh là dung nhi dung nhi đẹp được à. đạt được vô địch Xong bữa giờ là má bữa nay là thằng quý năm tuổi đánh xem coi cái đại kia đặt mua là bữa thiên thiên vương thiên nhân hay võ đàn người chuyên nhân côn lôn thủy yên xứng hung anh hàng lộc quanh đại ly chốn lâm an một địa những ứng tương đàn lâm nguy khắp nơi vô hình nào cũng động cái loài mực chín không có sinh lực hay sao mà nó bán thì nào mua lăn kim mà ờ chắc đổi cái tỷ luôn mình chốt 15 kg được đẹp ghê quá chứ rồi 15 giây trận thứ hai <coughs> chưa ít hơn tối mới ra mình gặp rồi vô đánh nhanh thắng nhanh đánh nhanh thắng nhanh cho nó có và có, có điểm <coughs> ở đây ôi thắng luôn đồ chỗ này ngon nhở không, không đánh thắng luôn shipment thắng luôn ship thắng luôn chín bảy phần trăm tự thắng này mẹ nó tính thời gian rất dài em rất ghét chuyện ừ, tự thắng là nó tính với nhiêu mẹ thời gian của mình đánh rất là đâu như là sáu mươi giây nó tính 60 giây 60 giây ừ vậy họ tự thắng này tính thêm sáu mươi giây nữa ừ nhớ là vậy á bên trăm mấy chuồng á lên chín trăm người dân gặp được em giữa núi thành dài quyền thề đối duyên tương lai tao mùa dài rời xa đều tính cho mùa quá phút luôn đó mình nhớ vừa rồi là mình có bốn trăm năm trăm mấy phút sao nó tính phút một có chín trăm mấy dòng da dữ chợ không chứ thời gian tích lý nữa ủa lý nó cần gì mà tính mới ra vậy ta nó tính nó tính là mươi giây nhá vả cái trưởng má thắng chỗ này chết á một trận tự thắng là tính 360 giây chắc chắn nhá hiện gì em nhớ là em anh em mình là mới có 500 mấy chục giây thôi mình nếu mà tính theo số số điểm này nọ thì mình vẫn hơn ở thành uh, ờ, thành top 7 là mình Việt Nam này Minh Minh Minh Việt Nam này tại vì thằng này là 875 là em nhớ là em hơn anh em mình hơn nó hơn 200 giây lận mà sao giờ thì nhiên giờ thua nó dữ vậy Tự mình, mình, mình mình đưa cha mình thắng á cộng b đâm b thôi ờ như là cộng ba trăm mấy giây sao không phải sáu mươi đâu đủ gì không biết đó một phút sáu mươi giây là ba trăm sáu giây trời à, toàn toàn toàn vậy là tính là hờ, hờ, thắng trực tiếp luôn là tính luôn là sáu phút không đánh là nó cộng mình vô 6, sáu phút luôn á đúng thế má lỗ lỗ kiểu này lỗ ráng hai trận sờ coi test thử kỹ thử coi đâu lầy luôn á vô vô vô còn một phút Hai em cứ view sao view cứ ba món làm chậm một món 30 cho nó rẻ tiền rồi à, còn lại là full kháng lôi cái áo phục hồi nếu mà được áo phục hồi làm chậm thì sinh lực lực cao càng tốt rồi hoặc là phục hồi kháng lôi cao vậy đó hai hướng đa số là bằng à, kháng lôi dòng 1 dòng 2 á nên là làm chậm dòng máy cũng được miễn sao em hợp lý với đồ em mà được mà sinh lực lực cao lên tí là càng cho thôi mấy đồ đó tầm này vào shop đầy mà yeah. Dạ lên được 80 chậm full khăn loi làm đánh tống, tống kim sơ nhỏ đang đâu ai cũng chết được em còn nếu ok hơn thì anh nghĩ em em mang thêm à, một một cái đồ phòng thủ lý nữa được nó đang đua em mới mới à, mới con gì mới cái dương còn chứ ừ, ừ trong tóc kim cái này có bốn năm con thú yên không à không có còn đấy hay là khác chứ à rồi gặp còn lon của em luôn ok đó thà gặp thà gặp dài chứ không gặp là nó trừ ba trăm mấy chục giây phí nữa đứng yên này mình ơi bút chết luôn rồi đó chỗ này nó tính trừ ba trăm mấy chục giây uổng quá rồi còn chân như vậy nữa nó là tính ờ, có 15 giây xong này cái này tính là mấy trăm giây uổng rồi đợi chồng xong nữa này. Vô anh Tùng ơi Đồ sao không có thằng nào vô là ta Minh đâu Minh vô Minh đâu Chết rồi Đồ, chiều này không ai chết rồi Ai ai đừng đấu vô ngạc nữa anh em ơi Vì có mình, tụi em mình cũng vậy Hai đôi cũng đánh em mà Rồi rồi rồi, có mấy anh kia vô rồi, có mấy anh kia vô rồi Có mấy anh kia vô rồi Minh đâu, vô đi Đúng rồi, có thêm vô, có người vô là có đội vô là được ba đội Trời bảo, ơi. bảo, bảo, bảo thằng Minh vào đi dùng ba đội lẻ nó lại cho đội Ừ lẻ này chứ đủ Minh đâu ta <laughs> Bảo Minh vào đi có ba đội à à có ba đội thôi giờ biết sao giờ đủ tuần này nó bị nữa sợ luôn á bắt đầu rồi hết giờ rồi à, còn một phút còn một phút dạ, mình nói dạ. ra <laughs> chết chết à đánh đường đó đi trực chờ chật người rồi à, chết rồi thôi em Đi ra ở nhà trận này mình đánh á à, Đánh ngay này trận kia cho thua cho thắng rồi Mất phí Có ba đội à quá chưa chưa nay to này rồi thêm đội nữa kìa và bốn đội rồi <laughs> bốn đội rồi bốn đội chiều tối mình ra đông đông tí nữa đánh này buổi trưa sợ quá sức thắng là mất 300 sức do thời hà tích lũy má đâu gặp ai đánh 30 giây xong cái máy đỡ thắng kiểu đó nó tính giờ kiểu đó ton 15 giây mười giây rồi bắt đầu thôi xong đầu hoa tháng nữa Đồ, thua thua thua. Má Ủa, ờ, lên 360 roi nữa Tùng ơi. 50 giây nữa Tùng. Thêm 360 giây này chứ, thấy chưa? Má đúng thật sự. Nó cộng luôn 360 giây. Đồ, kiểu này chết chết rồi. Chiều mai phải tính sao cái kiểu này là to nữa nè, đủ hai trận liền mất 720 giây. Vãi cái chương. Rồi, rồi rút kinh nghiệm anh ơi. Đồ, má, không đánh thua ba thắng thắng nhưng mà lên 360 giây má đầu đầu thiệt hai trận liền đừng náo trời ơi lên một ngàn mấy chai liền vãi thiệt trời đầu đầu thiệt thất đấy. ghét thiệt sự luôn anh này, đúng hai trận luôn nhiều khi nhiều khi thua nó vì cái này đấy đúng rồi nhiều khi thua nó vì thời gian này đó yeah. Dạ, đang đang canh cái đội uh, Minh Việt Nam này cố gắng thắng nó một trận mà anh ơi giờ thắng nó một trận vẫn thua thời gian giờ phải thắng nó hai trận đâu cái, đâu, cái mùa này nói hai trận ngày hôm nay nó xét cái này to này ok em em bảo tao Đánh được cho 700 giây bó tay rồi thắng mà thêm cái thời gian to này